Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà ba mặt tiền Ngô Gia Tự phường 12, diện tích 230m2, diện tích sử dụng 540m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Bắc, Tây và Nam. Đường ô tô 5m, kết cấu, một hầm một trệt một lầu một áp mái, 10 phòng ngủ, 11 nhà vệ sinh, tất cả các phòng có điều hòa. Cách Hồ Xuân Hương 4 km, gần chợ, ủy ban, trường học, để lại toàn bộ nội thất, giá 15,5 tỷ đồng. Đất Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 80m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Nam và Tây Nam, đường ô tô, có căn nhà tôn hiện tại đang làm kho. Cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trạm y tế, ủy ban, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 3,3 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Hoàng Diệu, diện tích 130m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, kết cấu, một hầm một trệt hai lầu một áp mái, 9 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, có thang máy, cách chợ Đà Lạt 500m, đối diện chợ Hoàng Diệu và Bách Hóa Xanh, tiện ích đầy đủ, giá 24 tỷ đồng. Đất Nguyễn Siêu phường 7, diện tích 201m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách trung tâm 2km, cách 350m ra chợ số 6. Gần trường học, trạm y tế, dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 8,7 tỷ đồng.